Vâng, thưa quý vị, vào chiều ngày 15 tháng 11, một vụ cướp ngân hàng tại phòng giao dịch Sacombank trên đường Nguyễn Sinh Sắc thuộc phường 2 thành phố Sa Đéc đã bị triệt phá. Trong đó, hai người trực tiếp khống chế và bảo vệ thành công gần 2 tỷ đồng bị mất là hai bảo vệ tại đây. Và hôm nay thì chúng tôi đã có cuộc kết nối ngắn với ông Phan Tuấn Đức, 56 tuổi, một trong hai bảo vệ, người đã nhanh trí lập mưu ngăn cản tên cướp chào ông Đức. Sau cái hành động dũng cảm của mình thì à, mới đây Ủy ban nhân dân thành phố tỉnh Đồng Tháp cũng đã có bằng khen để biểu dương hành động của mình. Thì ông cảm nhận như thế nào về điều này? Nó cũng à, bình thường tại vì à, cái trách nhiệm mà, đó là trách nhiệm về cái lương tâm của mình á, ví dụ mình cố gắng vừa bảo đảm uy tín ngân hàng vừa an ninh trật tự cũng chuẩn bị sắp tết tới mà nhiều tình hình phức tạp chuẩn bị quân cúp rồi nhân dân Ừ, vậy thì ờ, không biết ngày hôm đó thì ông đã phát hiện cái sự việc này như thế nào ạ? À? lúc đó là 16 giờ 50 rồi đúng 17 giờ là ngân hàng chủ đóng cửa à, còn ba bốn người khách gì trong nó vô lại vô bên ngoài tư vấn tức là nó hỏi vô rút số tiền lớn được hay không chuyển qua quầy nó ờ, qua bên kia thì người ta sẽ hướng dẫn nó vô ngay cái chỗ hàng đang đếm tiền nó nhìn thấy chỗ tiền á còn cái chỗ mà cái quầy thun đăng nó giao dịch viên quỹ à, nó máy đếm tiền nó thấy mấy cọc tiền đó nó bay vô ngay cho nó là nó nó chỉ súng vô trước nó thấy vỏ, à, nó kêu gom tiền cho nó ông bảo vệ này ở ngoài xa quá thì ông cũng đang chần chừ thì nó nó thấy nồng nóng nó phóng nó trèo qua nó vô nó gom tiền luôn thì nó nó vừa nhảy qua là trong này bấm chuông báo động reo in nói, hết chú ngoài cứ khiến chú vẫn chưa nghe thường thường sắp nghỉ thì nhìn vô trong ờ, trong quầy còn nhiều người không ở ngoài còn nhiều xe không lượng người ở trong với ờ, lượng xe ở ngoài có phù hợp không hoặc là xe người ta dựng người ta đi rút atm cứ quan sát vậy cho nó thành thói quen lại nhìn vô thì thấy ông này ông tự nhiên nó bay qua cái quầy rất cao vậy nó chắc ở trong có chuyện có người nào bị điện giật vì nó rút dây điện giật người ta ra hay gì nó mới khách hàng chúng nghĩ khách hàng nó, nó có nghề À, thợ điện hay gì nó biết người ta bị điện giật phải sơ cứu làm sao hết ai vậy chúng nhìn thấy nó bay rồi chúng mới hơi là lạ chú bước vô gần hơn để cắt cái cửa kiến cửa kiến nó dày mười ly chúng nhìn à, khi nghe kỹ lại là có chuông báo động chúng mới lại gần coi ủa có ai bị điện giật gì nó phóng qua dữ vậy, bước vô thì thấy nó nó, gom tiền xuống rồi nó bay vô được mà nó ra không được chúng mới nghĩ là quay ngược suy nghĩ khác rồi còn cộng với cái nhìn của mình nó thấy trên tay nó cầm súng thì chú bắt đầu tìm cách bằng mọi cách à, bắt nó ừ, mọi việc lúc đó diễn ra rất là nhanh và khi mà ông liếc thấy là tên cướp thậm chí có mang súng bên mình và ông nhận thức được cái tình huống lúc đó thì lúc đó ông nghĩ gì cái đường là phải tìm cách bắt này không biết cách nào chừng 10, 20 giây không tới 30 giây thì lúc đó phán đoán cũng hơi nhanh nó không thể phóng ra ngay cái một lần mà nó ra cửa chính cái ngân hàng chúng nó bố trí có mấy cột lớn to nó vô nắp cái cột thứ hai nó đi từ từ vô nắp đó thì mình lắp cái cột để cho nó không thấy cái nắp cho im lặng cho nó vừa súng thật mà đặt một cái thì cái tâm lý cái tinh thần nó cũng quản nổ súng nó cũng không còn chính xác kinh nghiệm mình võ thuật thì mình biết mà nó cận bên thì nó không chỉ cho mình được nếu phát hiện mình nó bắn từ xa với chú thì chú không sợ nhưng sợ người khác tự cửa vô thì nó hơi xa hơn khoảng khoảng 6 mét chú uh, ờ, lấy gậy sắt chú đang đào móc là ờ, chú bấm ra sẵn bấm cho nó dương ra sẵn cái cột nó cho nó tròn nó khoảng bảy tám tấc vậy đó nhưng mà cũng che kính người với nó lo cái trong kia nó đâu có để ý tới cái người nấp ở đó đâu nó không bao giờ thấy chú á với cái quầy đó cao á chú khờm xuống chú đi thấp xuống chú đi như người đặt công người ta đi nhẹ nhẹ vậy đó tại chỗ nó cái cột nó vừa ngang chỗ chú mới vừa đập thì không biết nó trúng đâu khúc từ cổ trở xuống rồi à không có trúng tay nó bởi nó không có rớt xuống không nó nó càng tới luôn để nó ra cửa chính mà đặng thoát nó thì chú đập xong là càng chú mới xoay người trở lại một vòng để chú mới đè quay lại định đè xuống thì quy lần bảo vệ nó nhào đến ôm trước nó thọc hai anh em mới đè nó rút luôn rồi hai người khác nữa cái súng nó còn cầm chắc trên tay không chú cũng không rành nữa tại không biết cái tay nó đâu rồi thằng quy nó mấy anh coi nó còn à, à, còn cầm cái súng không gỡ cái súng nó ra là không biết người nào gỡ mới lấy được cái súng cầm lên thì thấy nhiều người đè nó được an toàn rồi chú mới nhảy ra chú bóc điện thoại chú điện cho một một ba nhìn ra đường thấy anh công an khu vực chú mới mở cửa chú bước ra nó đã ở trong này có vụ cướp mà nãy giờ tôi điện cho con một một ba nãy giờ nhiều cuộc rồi không được ông mới ông nhảy vô luôn ông đứng vô trong ông mới móc điện thoại ông điện điện uh, bên công an thì lúc đó bên này là đã trói thằng này xong xuôi hết rồi vậy đợi công an giờ vô thôi thì ông điện một lúc sau khoảng 5 phút sau mới có công an lại ừ, trong cái khoảnh khắc mà ông nắp ở cột và ông chờ đợi tiếp cận được tên cướp thì ờ, cái lúc đó cái tâm lý của ông nó diễn ra như thế nào chú cũng bình tĩnh lắm quen hồi xưa đi tập võ thầy cũng đã Ờ, đưa hai ba học trò đấu với nhau thử mà. trong đồng môn đấu nhau ở, ờ, ở ờ, đối kháng thì quen rồi đợi phù hợp lúc nào phù hợp mà ngay lúc đó bữa nay nó nó hơi hồi hộp một chút và mình sợ súng thiệt là không biết nó nã bất cứ dụng nào một viên cái mà theo ông bà khỏi ăn tết ví dụ mình biết nó súng giả thì mình có phương án khác để nó vừa qua thì mình kết hợp một vài thế võ thì nó nó dễ hơn à, còn cái này mình nghĩ nó có súng thật nó nó lấy bán băng keo nó tự tạo giống có bơm có ngòi rồi lúc đó nó nó cùng đường nó bán tùm lum nó bán hết đạn nó mới nghĩ chết luôn chỉ có cái cách là nhanh tức thời để lập tức khống chế nó thôi chứ còn để nó nổ súng là nguy hiểm đó. biết nó mày súng giả thôi tao đóng cửa rồi mày chạy đâu đây tao vài chục người mày mình mày mày chạy đâu được mày như bắt chuột vậy trời nó chừng mét không biết được mét sáu không nhỏ xíu con hà khi công an điều tra nó nó đang thiếu nợ khoảng sáu mấy triệu gì đó thì nó thiếu ăn nó hở với lúc mà người ta lục cái bóp nó ra nó không còn đồng nào nó không còn đồng nào chẳng lúc đó dễ giật nó lắm là điều mình mình biết trước thì mình đâu có lo ừ. không biết là từ đâu mà ông lại có một cái phản xạ ngay lập tức như vậy để có thể khống chế tên cướp Ừ, hồi xưa chú cũng từng là giáo viên vậy dân hiểu cuộc sống xã hội tâm lý con người nói chung con cái mình cũng được chút chút mình chọn lại cho nó giờ lúc này lúc nhỏ ở quê thì chú nghe mấy người này kia nói gì gió thực là chú ngồi nghe chứ ông này ông nói giỏi đi đâu gặp này chứ không phải cứu nhân được hết làm việc nghĩa giúp đời đó thấy cái gì à, trái tay gai mắt thì mình có bản lĩnh làm sao mình giúp họ à, ờ, nghĩ trong đầu nhẹ nhẹ vậy thôi học lúc học cấp hai cấp một cấp hai ấy cấp hai rồi chú ờ, đi bộ mấy cái số chú học nhỏ rồi à, nó khoái thì học nhỏ thì thầy dạy thì luôn luôn phải có cái đức tính là khiêm nhường và luôn luôn là phải có cái bản lĩnh không có thể trùng bước trước cái gì này kia không phải thì mình phải có cái cái máu của anh hùng tính chú thích gặp mấy người khác bình thường sao mà gặp mấy du côn mà mình nổi nóng lên mình thấy có thể là xử nó được tại nó làm bậy cái gì đó ừ, không biết là khi mà ông nghĩ về cái sự việc đã qua và ông có thấy rằng là mình đã quá liều lĩnh khi mà mình lựa chọn áp sát tên cướp mà một cái người mà đang có súng trên tay và chưa kể là cái người này còn khá trẻ so với cái tuổi tác của ông lúc đó đâu có nghĩ gì đâu lúc đó chưa nghĩ gì chứ không có nghĩ gì lúc đó không có cảm xúc gì nó thấy nó an toàn được là mừng rồi chứ cảm xúc gì đó <laughs> nhỏ gái điện hỏi ba sao giờ này không về nó không có nói về chú tại công an làm biên bản rồi kia tới khuya tám chín giờ mới về về hỏi sao nó vẫn có vụ cướp vụ cướp sao rồi ờ, cướp vậy vậy về về hỏi cơm không ờ, cơ quan ăn ổ bánh mì no không sao xong chuyện là thấy khỏe luôn rồi chú vô tắm rồi chú khỏe luôn nghĩ lại nó cũng hơi hòa, nó cũng hơi ờ, thời khó ngủ bữa đó cũng 12 giờ trở lên ngủ của nó có súng thiệt thì mình sao nếu mà súng thiệt nó nổ lúc đó mình không biết làm sao thì mọi người sao để đối đầu để này kia nó nguy hiểm nó tính mạng thì này lần đầu nguyên quá trình đi thời gian quân đội chú cũng không có tiếp cận quân thù học quân trường ra thôi cầm giết không có dạy đâu có đụng chạm nữa nhiều người thì đang cho rằng là cái hành động của ông thì không khác nào anh hùng giữa đời thực thì à, ông nghĩ sao về những cái lời khen này anh hùng à, anh hùng nó cái cột mà anh hùng gì lúc đó không ai anh hùng với súng đạn chứ nó không có từ ai lúc đó là nói vậy chứ trước cái mũi súng không ai anh hùng ha chừng nào nó chừng nào nó bắn mà nó làm cái tập nó không nổ lúc đó mới hên thôi chứ còn trước, lúc đó là không có biết nó là cái gì nói chung trách nhiệm công việc thì nó cũng quan trọng và nhiệm vụ của chú là ở đây bằng mọi mọi cách mọi giá là mình phải bảo vệ an toàn an ninh cho ngân hàng là một thứ hai là để cho khách hàng yên tâm tới giao dịch khi người ta rút tiền gửi tiền hoặc số tiền giao dịch lớn nhỏ gì đó mà có anh em bảo vệ vững chắc như vậy thì người ta sẽ an tâm hơn